Thank you. còn hết nhưng hôm nay hôm nay gửi silic gồm năm cân hào hôm nay gửi gồm bốn hào gửi một gói silic hai gói hai mươi ngàn hai gói con rồi đây là nhiều quả con đây nhiều lắm hả? Lá khác này, cái sớm hơn khác Ờ, chú cứ nam đi, chú cứ nam, chú cứ nam bình thường không phải để ý cháu. Ở ờ, trong này thì nó mới đẹp. Đẹp ạ. Vâng, cháu ý thế. Ờ, thời gian thu hoạch được lâu chưa dạ. Ngày ờ, trung bình mỗi ngày thì được khoảng mấy tạ? Mấy hôm đầu lên thấy hơn hai tạ rồi. À, hơn hai tạ cho diện tích. Hôm bão giờ là. Chú ơi, chú sang đây cháu nào đây sang chỗ cháu đứng này đấy con chú đấy đẹp đấy từ từ chú ơi đừng đừng làm bộ chú làm chậm chậm đấy bố đốt một quả này mỗi đốt quả như đây một quả đây quả nhá đây mỗi đốt quả mưa nó cũng thui không được nhưng mà ngày đâu đúng rồi mưa này nó thui đấy mưa mạnh ấy vâng mưa bão gió nó to à mưa bão mà say này là tốt rồi dài đẹp này Bốc bao bây giờ trăm nghìn đấy Chết rồi Làm sao không Chị đi ra đi, đi ra đi. Bạn đi ướt hay dày rồi Lăn giả về nhặt đây Rồi Không được ra Có đôi giày Tức là hôm trước là ngắt được 2 tạ 4 à? 2 tạ 6 2 tạ 6 là, là mấy xào à? 6 xào 6 xào xài nhưng mới có ruộng hai ruộng kia mới thu thì được bao nhiêu à chủ yếu thế thì chủ yếu là hai dụng này thôi hai hai ruộng này thì nó cũng vào độ hai xào chứ mấy hai chưa được hai xào chưa được hai xào mà thu được hai tạ sáu không nó hai dụng này chỉ thu tầm tạ tám rồi hai mấy dụng kia à, bởi vì là bầu đầu vụ mà đầu vụ mà cơ bản cái trận báo hai trận báo xong rồi gió bắc liền vâng. gió to quá uhm. xuống trên đấy sau tí ở gần đây à. đây chú với cô đứng ngắm cái hay cắt hai cái quả ra này giáo nhé hai cắt, một quả đi cắt quả đi ờ. rồi cô hơi thẳng người lên tí đấy đây. chỗ đấy đẹp ok rồi làm đấy đừng cắt vội không sao không sao như thế đấy đang đẹp đấy rồi dạ. ờ, quả nữa cháu nào ở kia ok, okay. Quả dạ, là bé chứ... được anh ạ bé đường mình tính được cắt được được cắt được cứ chú đưa cái kéo lên rồi đó rồi đưa cái kéo lên gần đấy thôi rồi chú ơi từ từ từ từ bình tĩnh dạ, cắt đi ạ đẹp quá dạ, cắt đôi của bầu ra một hình nữa một hình nữa xong dạng khác đi cắt, cắt đôi của bầu ra anh cháu nhé vâng thưa anh mến là cây bầu này là giống bầu gì ạ giống bầu này giống bầu sao bầu ta bầu ta chứ không phải là bầu lai vâng và mình ờ, trồng như thế này có phải là sớm trước vụ không? Không, cái bầu này trồng quanh năm. À, cái là trồng trái vụ, đây là gọi là trồng trái vụ. Vâng. Trồng trái vụ thì năng suất nó cũng không cao bằng các vụ khác nhưng được cái giá. Được cái giá cao. Ừ, khó làm hơn được cái giá. Hiện nay giá bầu mình đang bán giá bao nhiêu? Hiện nay hôm nay là lái thương lái báo buôn là bầu đẹp này là giá 13. Vâng, đây. Quả bầu rất đẹp này. Đấy, quả bầu dáng không bị đeo thắt. Đề nghị anh ờ, cắt quả bầu này ra để xem là cái ruột của nó như nào. Cắt trong này, cắt trong này. Cứ, cứ cắt đây đi u nghiêng nghiêng của cầu đây là sao đấy. đấy dáng hồ rất đẹp dài thon cái bầu này nó rất là lặng nó chắc tay và cái cái um, ăn nó giòn cái bầu mà bón nó phân tích cái này được cái là má đẹp à. hai là ăn nó ngọt hơn rồi ờ, chúng ta ra ngoài đi Ui, à. bán quen khách này khách này quen vâng. chú cứ cắt dần cắt dần vâng đề nghị ờ, ông mến ờ, ông cắt giúp quả bầu để xem là quả bầu dùng phân silic là nó đặc ruột và nó sẽ ngon như thế nào đây mùi nó dày nói chuyện với nhau hai người nói chuyện nhau đúng không vâng anh đứng gần đây cái ờ, ưu điểm của cái bầu mà dùng phân silic thì ông nhận xét như nào cái bầu mà sử dụng cái phân bón silic thì nó chỉ là một là cái mã vỏ đẹp hơn vâng mã đây mã nó đẹp đấy hai là tất nhiên là không phải vì độc thân đấy nhưng mà hai là cái, cái, cái chỉ là nhiễm bệnh ít thôi à. cái bầu mà không bón mà toàn bón đạm thì, thì như các hộ khác ấy, thì bây giờ là gần như không cân được à. nhưng mà à. nó bị chấm Trung Quốc ở trong Trung Quốc nó bị đen đốm thì là cũng không thể cân được vâng không thể đưa ra thị trường được cái dòng cái bầu này có một cái ưu điểm là thu thời gian nếu mà mình bón tốt làm tốt thì thu thời gian nó có vụ thu thu ba tháng nhỉ à. tức là dùng phân di đích thì, cứ thì sẽ ờ, kéo sau dài sau khoảng 20 ngày bắt đầu ngày thứ ngày đầu tiên thu khoảng 20 đến 25 ngày lại bón mỗi một gốc khoảng một nắng rưỡi à. à. cái đấy nhỉ vâng cái loại túi 5 cân phải không ạ túi 5 cân vâng bón chọc lỗ giữa hai cây bón à mình chọc lỗ giữa hai cây mình bón cái loại túi 5 cân vào à. thế và uh, đến ờ, thời điểm nào thì mình dùng cái túi 300 g để mình phun tưới ạ túi 300 g này tôi chủ yếu sử dụng lúc bé vâng tức là lúc mới ra để mình tránh cái cây con nó bổ rễ à, nó trưởng khỏe thì lúc đấy là mình tưới cho nó để cho đấy. nó nó không bị chết héo đúng không ạ? Không bị chết ờ, xanh là một hai là cái bộ rễ nó phát triển khá hơn. À, vâng. Thế, cái bầu mà dùng silic này thì ờ, cái năng suất ông đánh giá là cái năng suất so với dùng bình thường thì nó sẽ tăng được bao nhiêu ạ? tùy theo người làm, ví dụ như tôi là có thể là tăng gấp đôi. À tăng gấp đôi. Gấp đôi. Vâng. Ông, không có ít để ăn nữa. Đánh giá ra sao về cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái ờ, hiệu quả sử dụng phân Felix thì so với các phân khác thì gia đình tôi chuyên dòng màu khoảng từ 20 năm nay thì tôi sử dụng nhiều loại phân rồi nhưng riêng cái phân Felix thì nó có một cái là nó lên chậm phải kỳ phát triển con nó lên chậm nhưng mà được cái là nó ngắn đốt cái lá nó bé hơn cái sử dụng các loại phân khác dày lá hơn bản xanh đậm hơn thế nó không xanh phớt trắng cái thứ hai nữa là sử dụng phân Felix ngay từ đầu thì nó có một cái ưu điểm là cái chống chết cây con độ chết cây con thấp thấp không hơn phân nào hơn và trong quá trình sử dụng thì, thì cái đốt nó phát triển ấy, là đốt cây nó ngắn mà dùng các cây ăn quả thì, thì đốt càng ngắn càng tốt bởi vì là tất cả quả và nhánh phát triển từ từ nhánh và còn sử dụng thì như nhà tôi sử dụng là ừ. là lúc là tôi bón là lần một ấy là sau khi trồng xong là tôi bón bình quân mỗi một gốc một lạng sau khi thu hoạch được khoảng 20 25 ngày thì tôi lại bón một gốc một lạng cái vâng thu hoạch được khoảng 22 năm ngày thì sẽ bón tiếp một gốc lạ và cái, cái thời gian thu hoạch mà tôi làm thì thường là kéo dài so với những người cùng dòng bầu ấy, mà họ chỉ tưới đạm mới bón các phân thông thường họ chỉ thu được khoảng 20 25 ngày nhưng nhà tôi có vụ thu tới 3 tháng vâng. thông thường là thu 3 tháng vâng. nếu vụ này mà không bị bão gì cả thì các chị cứ khoảng tháng 12 về đây vẫn còn bọc vâng ờ, bên cạnh cái, bên cạnh cái việc ờ, cung cấp phân bón thì chị đánh giá như thế nào về sự ờ, quan tâm hỗ trợ của công ty ờ, Tân Phát đến đến với mô hình. Ờ. Cái là công ty là đặc biệt là chị ờ, Tân là rất là nhiệt tình, chị thường xuyên điện hỏi thăm rồi trực tiếp và xem là bón bung các thứ như thế nào và khi mà tôi cần cung ứng thì chị cung ứng rất là kịp thời thuận tiện giao hàng thì tại nhà tiền thì có thể là lấy ngay có thể là giảm chậm rồi 10 ngày nửa tháng không có đề gì cả giá thì không thay đổi và đặc biệt trong năm nay tất cả các loại phân bón đều lên riêng phân của chị thì cơ bản là không lên à, chú ờ, bằng cái kinh nghiệm là nhiều năm ờ, chăm sóc rau màu ạ thì nói ờ, theo chú thì cái tiềm năng và lợi thế đất đai ở trên địa bàn gia mình có có có những cái lợi thế như thế nào đối với việc trồng màu ạ? ở trên cái địa bàn gia bình nói chung mà trên xã nhân thắng đặc biệt địa phương tôi lấy riêng thì nó có một cái thuận lợi là uh, mưa lớn không bao giờ bị ngập úng hoàn toàn không bị ngập úng nó thuận lợi cho cái việc tưới tiêu trên à, địa bàn thì có một cái trạm bơm cục bộ của à, cũng như trạm bơm của huyện tại địa bàn cái tưới tiêu rất là thuận lợi để cái chất đất thì nó cũng không nặng không nhẹ nó phù hợp với những cây à, trồng như dưa chuột như bí đao như bầu mướp nó dễ phát triển hơn vâng vậy thì so với trồng lúa thì được chuyển đổi trồng các loại cây ờ, ngắn ngày các cây rau màu này thì hiệu quả mang lại như thế nào ạ? Song với trồng lúa là vô cùng đây là đây. Cái trồng màu thì thứ nhất là khẳng định không bao giờ lộ, không bao giờ có chuyện. Thế như thế nào? Sau với trồng lúa với trồng rau màu thì hiệu quả kinh tế của ờ, cây ờ, màu thì nó có thể là gấp 5 đến 6 lần mà làm tốt có thể gấp 10 lần. ví dụ như là, là vụ xuân năm ngoái cái giá hóc mà bán sau thu hoạch xong bán cái tầm 60 58 thì dù cho nó máy nó thuận cái là nó không có phong tỏa cho nên bán các nó dễ xe pháo vào cân được nhà tôi dòng nông máy vào 4 sào 5 bầu thôi thì tổng thu được 57 triệu 800 Đấy, tổng chi thì tôi chỉ rơi vào mất độ khoảng chừng 20 triệu Vâng ạ, thế trong cái đợt dịch Covid vừa rồi thì có gây khó khăn gì cho cái cho những cái người mà làm uh, cung cấp về uh, rau màu như chú không ạ? Trong đợt Covid vừa rồi cũng là quá khó khăn. Khó khăn là cái nhất là đi ra chợ là nhiều chợ không vào được hai là thương lái ở hà nội mà không mua là không vào được cho nên là tôi vừa rồi là bán rồi ờ, sau rồi bỏ không chăn nữa thế thu nhập của mình bị ảnh hưởng thu nhập ảnh hưởng hơn nữa đấy năm rồi năm rồi chỉ được khoảng 30 triệu thôi diện tích thì năm vừa là rồng hơn năm sào với ra đấy thì thu vào được khoảng 30 triệu thu vào một nửa à, thế trước cái khó khăn ờ, trên thì uh, chú bản thân chú thì có những cái, cái giải pháp gì để phục hồi lại cái mô hình của mình không? Chúng tôi thì vẫn luôn luôn chủ động nhà tôi là nhà nghề mà nói thật nói đây là nga làm nông rồi chứ không phải là tôi là bình thường thì vẫn phải tính toán vẫn phải ờ, tôi vẫn cho là không thể dịch kéo dài được cho nên là nhiều hộ cùng dòng với tôi là bỏ nhưng tôi vẫn dòng xác định nhà nước ta sẽ không chơi tốt cái dịch không để nó kéo dài như các nước nên tôi vẫn dòng và đến bây giờ vẫn gặp là xe pháo là cũng một cân tí nữa là chị lên xe về không vâng thế vậy thì uh, cái việc trồng màu đã đem lại hiệu quả như thế nào đối với đối với cái thu nhập của gia đình cũng như là của các hộ nông dân ở đây ạ nói chung là những hộ nào mà làm màu thì tôi khẳng định là còn tốt hơn đi lao động đi làm ở trong nam hoặc là ở trên biên giới cụ thể với mô hình của chú là thế nào ạ cụ thể mô hình của tôi cứ bình quân là mỗi năm tôi thu được trăm năm tổng thu được trăm có năm năm ngoái là tổng được khoảng công việc tổng thu công việc có vất vả không hay là cũng ờ, tương đối là bình thường ạ công việc nhà nông thì nói chung là nó không được sạch sẽ lắm bởi vì là mình làm ruộng thì chân nấm tay bùn thôi nhưng mà nhà tôi thì nó là các chị là nếu mùa nắng là 19 đến 10 giờ và, và chiều ấy là khoảng có hôm nắng là 5 giờ ra đồng vâng cũng nhàn hơn đi phục vụ trong suốt thời gian qua thì chú nhận được sự quan tâm giúp đỡ gì từ hội nông dân các cấp ạ? Ờ, trong suốt thời gian qua thì cũng được cái ờ, sự quan tâm giúp đỡ của hội nông dân các cấp nhà tôi cũng thỉnh thoảng đến thăm động viên để cuối năm những ưu tiên khen thưởng vâng và hỗ trợ vào cái ờ, giới thiệu các cái món các cái dòng vi sinh để chăm sóc Vâng là là chi hội trưởng triệu ờ, nông dân của một thôn ạ. Vậy thì chú đã nêu cao cái tinh thần gương mẫu của mình như thế nào ạ? Để các hội viên trong ờ, thôn học hỏi và nói theo ạ. Chú có những cái nỗ lực như thế nào để làm gương cho mọi người ạ? Cái này thì nó thực sự là tôi luôn nói nhất là gia đình tôi cung ứng giống này với một cái lãi ví dụ như ở cái ờ, xuống đi chợ đi đi, đi ra hiệu mua giống là người ta bán nhìn một hạt tôi bán năm trăm. Chú ơi, bên... à, là một uh, nông dân và nói chị tôi làm chịu trưởng 4 năm trước cũng làm chịu trưởng thì có 10 năm làm chịu phó và có 13 năm rưỡi tham gia ban quản lý xã vừa làm chủ nhiệm và làm phó chủ nhiệm thì cái này là tôi cũng được tiếp thu các cái ờ, mô hình ở các nơi và bản thân gia đình xuất phát là ờ, gia đình doanh nghiệp thuần nông tôi luôn luôn là lỗ lực học hỏi tìm tòi và có những kinh nghiệm rút ra để như vậy là tổ chức sản xuất có hiệu quả cái hai là đối với tất cả các hội viên xã viên trước kia thì tôi luôn hướng dẫn hướng dẫn tư vấn hướng dẫn ờ, hộ nào cần thì có thể là hàng tuần có khó khăn gì thì điện tôi vẫn thăm đồng thôi để cùng dòng cùng bán thì nói chung là có nhiều hội viên là cũng học theo và cũng ờ, từ trước kia là cái lao động đi làm xa là rất là nhiều nhưng bây giờ đã về bớt số lao động về thì đều rất là phấn khởi yên tâm Xong cảm ơn chú ạ. Đầy đủ họ tên chú là gì ạ? Tôi là Đoàn Chắc Mến. Đoàn gì ạ? Đoàn Chắc Mến. Đoàn Chắc ạ? Ừ. Đoàn Chắc Mến. Xong cảm ơn chú. Thì uh, cái... Um, um... Đẹp đấy. Ok, bắt đầu. Vâng thì bạn trong thời gian qua bản thân bà cũng tí. là công ty Tân Phát ờ, công ty Tân Phát tôi gọi là công ty Tân Phát thôi nhé ừ. công ty Tân Phát đã có những cái sự ờ, quan tâm hỗ trợ như thế nào đối với người nông dân bằng việc cái cung cấp cái uh, cái phân bón cũng như là hỗ trợ kỹ thuật vâng trong thời gian qua thì đại dịch Covid-19 cho nên là công ty cũng um, thấy rằng cái sự khó khăn của bà con trong việc mà bao tiêu sản phẩm um, thì ờ, và từ, trong cho cháu lại nhé cô hơi vâng trong ờ, tình hình ờ, đại dịch covid vừa qua thì công ty thấy rằng bà con có rất nhiều khó khăn um, từ cái khâu mà uh, mua giống cho đến áp dụng kỹ thuật khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây trồng đặc biệt là trong hai năm nay thì về thời tiết khí hậu cũng khá là khắc nghiệt cho nên là bà con chăm sóc ờ, cây trồng ờ, rất là khó khăn ờ, chính vì vậy mà công ty đã ừ, có những cái định hướng ừ, là phải hỗ trợ bà con khi mỗi khi bà con xuống giống hoặc là hỗ trợ bà con trong quá trình chăm sóc cũng như là bón ừ, silic tại thời điểm nào để cho cây phát triển và để hạn chế được những cái bệnh hại thì công ty cũng thường xuyên um, xuống những vùng xanh những vùng xanh thì công ty thường xuyên cử cán bộ xuống để tư vấn cho các bà con và ở những vùng đỏ vùng bị dịch covid thì công ty uh, điện thoại uh, tư vấn từ xa và thăm hỏi cũng như là mỗi khi mà bà con đến mùa vụ mà um, những sản phẩm khi mà sản phẩm ra đời um, lại gặp uh, dịch covid thì bà con không tự um, không tự giải cứu được thì đã nhờ đến công ty và công ty cũng đã um, cùng với trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân để hỗ trợ bằng cách là uh, kêu gọi các mạnh thường quân rồi uh, kêu gọi các uh, uh, những thương lái để về giải cứu cho bà con trong cái những cái uh, khi mà rộ vụ à, chính vì thế cho nên bà con cũng cũng đã một phần tin tưởng vào công ty và cũng rất là um, yêu mến về cái sản phẩm phân bón Silic À, bởi vì khi dùng nó thì cái sản phẩm rau màu nó cũng hạn chế được à, sâu bệnh nó cho cái chất lượng nông sản cũng ngon và bán thì được giá cho nên một số vùng thì bà con nói rằng chúng tôi không cần giải cứu bởi vì sản phẩm dùng phân xích nick nó rất là ngon mãn mẫu mã thì đẹp nên là thị trường cũng rất ưa chuộng vâng ạ vâng thưa bà cái điều gì ờ, để làm nên cái chất lượng của phân silic lích và phân xí nó khác biệt như thế nào so với các dòng phân khác mà lại được người dân Bắc Ninh ờ, ưa chuộng như vậy ạ? À, vâng, phân silic nó là một dòng phân trung lượng. À, trong đó thì chúng tôi có bổ sung thêm cả vi lượng mà cây trồng thì lại rất cần trung vi lượng. Đấy. À, ờ, NVK đạm lân kali là phân đa lượng, còn phân của chúng tôi là phân trung lượng. Thì phân trung lượng này cái uh, vai trò chính của nó là tăng sức đề kháng cho cây, hạn chế bệnh hại và cho cái tỷ lệ sai hoa đậu quả nó nó nó chiếm cái tỷ lệ tốt hơn ưu thế hơn vâng ạ vậy thì ờ, cái phân silic này đồng thời là phân silic nó phù hợp với cái đồng đất bắc ninh không ạ à, với đồng đất bắc ninh là một cái đồng đất mà có thể nói rằng thiếu silic à, silic thì có từ đâu silic thì có từ trong đồng đất nhưng mà à, trải qua bao đời bao kiếp thì một phần rửa trôi lũ lụt rửa trôi một phần thì cây đã ăn hết rồi cho nên trong đất đang thiếu silic chính vì thiếu silic cho nên là uh, hiện nay cái việc thâm canh cây trồng càng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa là mấy năm gần đây thì cái thời tiết rất là bất thuận cho nên là người dân chăm sóc uh, cây trồng rất là khó